sợi hồng tư thoáng qua kia hồng nhân Mối duyên này thế nhân còn ai oán nếu tâm người đã phôi đi đừng sao trái tim thêm cùng si đừng mộng mơ khiến nhau thêm khổ đau nhạt bờ môi

trang trong lòng mãi bình an rơi một giọt nước sóng gió bủa vây chỉ có bên cha trong lòng mới bình an rơi một giọt nước mắt thừa than lại bỗng